Hello các em, chúng ta hãy làm thật nhanh 10 câu liên quan đến phần phát âm nào. Câu thứ nhất, câu thứ nhất đáp án của chúng ta sẽ là gì? Câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án C. À, vì sao lại như vậy? Bởi vì là cái phương án C này chúng ta sẽ đọc là career, career. Thì cái chữ hai cái chữ e, e ở đây mình sẽ đọc nó thành âm ear, tức là mình sẽ đọc nó thành một cái nguyên âm đôi ở trong tiếng Anh nhé. Đấy chính là âm ear. Rồi các bạn nghe kỹ lại từ này nhé, career, career. Rồi thế còn các phương án A, B và D thì chúng ta sẽ đọc là gì đấy? Nào A chúng ta đọc là sweet, sweet Thì hai cái chữ e e ở đây mình sẽ đọc nó thành âm y dài Y dài chúng ta sẽ ký hiệu như này nhá Y sau đó là dấu hai chấm Sweet, sweet Tiếp đến chúng ta có needy Needy Đừng đọc là needy, chưa? đọc là needy Đây là sweet là dài đấy Sweet Đọc nó phải nghe rõ cái âm y cơ E, um, uh, sweet Rồi là gì? needy rồi cái này sẽ là free cũng thế cái từ này của chúng ta cũng sẽ đọc là âm y dài như vậy chúng ta có phương án A, B và D chúng ta đều đọc hai chữ EE e thành âm y dài chỉ có duy nhất phương án C chúng ta sẽ đọc hai chữ EE thành âm ear đúng không thành cái uh, nguyên âm đôi là âm ear Ok, chúng ta có biết từ needy có nghĩa là gì không? Đây là tính từ có nghĩa là nghèo, túng, thiếu, thốn nhé Bây giờ cô sẽ đọc lại cả bốn phương án này Career Sweet sweet nhớ đừng đọc là sweet sweet nhé đừng có lên giọng mà chúng ta hãy xuống dần giọng của chúng ta là cái ngữ điệu của từ này kể cả có một từ thôi chúng ta cũng nên xuống giọng nhé sweet sweet à, cái này là needy needy và cái này là free free à, chúng ta thấy không cái ngữ điệu khi mà chúng ta đọc nó sẽ đi xuống rồi tiếp theo câu số 2 À, câu số 2 sẽ hơi khó một tí đấy Bởi vì là cái từ này chúng ta hay đọc sai này à, Cái phương án D này chúng ta rất, rất hay đọc sai là support à, Nhưng mà đọc như thế là sai nhá Không đọc là support mà là support Support Đọc như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chữ U ở đây ấy, nó không được nhấn đúng không? Riêng cái từ này thì cái trọng âm của nó chúng ta sẽ nhấn vào cái âm tiết thứ hai Đấy, Trọng âm của từ này sẽ nhấn vào âm tiết thứ hai Thì cái âm đầu tiên này chúng ta sẽ không nhấn Chúng ta sẽ đọc nó thành âm ơ ngắn support đúng không support ấy không đọc là support support support giống như tụi hay đọc nữa chúng ta đọc là sắp như kiểu sắp xảy ra đọc như thế là sai nhá mà phải đọc là s s s âm ơ nhớ chưa support support ok thế còn các phương án a b và c thì chữ u ở đây chúng ta sẽ đọc giống nhau chúng ta sẽ đọc là là cái âm như thế này à, cái âm như này chúng ta sẽ ký hiệu trong tiếng anh nó là âm như thế này Đấy, chữ u ở đây Ờ, đây là chữ cái thế còn âm thì mình sẽ ký hiệu là như thế này nhá cụ thể phương án A à, chữ u ở đây sẽ đọc thành à, hay hay cái từ này chúng ta sẽ đọc là gì đây sudden sudden cái này sẽ là gì humble humble và cái này là sẽ là font font đấy thì cái chữ cái cái âm này cái ký hiệu âm này Đấy, thì nó ờ, người Việt mình thì hay gọi nó là âm Á nhưng mà thực ra thì cái cách đọc thì nó không hẳn là giống âm Á ở trong tiếng Việt đâu đấy chúng ta để ý âm Á ở trong tiếng Việt đọc như này Á Á đúng không tức là chúng ta mở rộng miệng ra và miệng chúng ta căng sang hai bên đúng không Á đấy chúng ta căng miệng sang hai bên nhưng mà thực tế khi mà chúng ta đọc cái từ đọc cái âm này ờ, thì ờ, đọc đúng thì chúng ta không hề căng miệng một chút nào tức là chúng ta phải thả lỏng miệng của chúng ta ra thả lỏng miệng của chúng ta ra, chúng ta chúng ta để miệng ở trạng thái thả lỏng. Đấy, sau đó chúng ta hơi hé miệng và chúng ta phát âm luôn. Đấy, chúng ta sẽ đọc là à à à để chúng ta thả lỏng miệng ra nhá và cầm của chúng ta khi mà chúng ta phát âm thì cầm của mình hơi hạ xuống một chút thôi à à à ok Đấy, ví dụ chúng ta có sudden sudden rồi chúng ta có humble humble và fond font ok đấy thì nhiều người cứ nói là đọc giống như kiểu âm á ở trong tiếng việt và như kiểu giống âm á trong tiếng việt thôi nhưng mà thực chất thì bản bản thân hai cái âm này nó khác nhau đấy âm á ở trong tiếng việt đọc rất là căng căng miệng ra hai bên thế còn âm này chúng ta đọc chúng ta phải nhớ thả lòng miệng thả lòng miệng của chúng ta ra nhá đây là chúng ta mở miệng đấy, chúng ta để miệng của chúng ta ở trạng thái thả lỏng đấy sau đó chúng ta phát âm à à à Cầm của chúng ta hơi hạ xuống một chút này à à à ok đấy Nhớ là phải thả lỏng hoàn toàn miệng, thả lỏng hoàn toàn cơ miệng. Rồi tiếp theo câu số 3, câu số 3 của chúng ta cũng cũng gặp cái từ này luôn. Thì uh, uh, câu số 3 của chúng ta thì đáp án sẽ là gì các bạn nhìn kỹ đi. Đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Nó sẽ là phương án D. Đấy, câu số 3 sẽ là phương án D. Uh, câu 2 cũng là D luôn nhá. Đấy, chúng ta có từ support. Đó. Um, Câu số 2 cô nói qua thêm một câu số 2 một chút là cái phương án B này thì chúng ta sẽ uh, cái nghĩa của nó có nghĩa là gì nhỉ? Humble nó là một cái tính từ có nghĩa là thực ra có rất nhiều nghĩa. Thế thì nó có thể có nghĩa là khiêm tốn hoặc là nhún nhường, được chưa? Humble hoặc là humble nó cũng có thể hiểu, nó cũng có thể được dùng để mô tả một cái xuất thân hèn kém. Đấy, humble, humble, được chưa? Nhớ là khi chúng ta đọc cái âm này, đấy, miệng thả lỏng, humble, humble, được chưa? Rồi, Thế thì bây giờ quay lại cái câu số 3 Câu số 3 thì đáp án của chúng ta sẽ là phương án D Ở đây là cùng là chữ O đúng không? Cùng là chữ O Thế nhưng mà cái phương án D này mình sẽ đọc là gì? Contest Đấy, contest Đấy là đọc theo kiểu um, Thực ra đọc đọc um, contest Contest Đọc theo kiểu anh Anh á, thì cái chữ O này chúng ta sẽ đọc nó thành âm O ngắn Đấy nhá Contest Đấy O contest đúng không? Có nghĩa là một cái cuộc thi. Thế, um, thế thì đọc nếu mà đọc nếu mà bạn nào đọc theo kiểu Anh Mỹ thì nó sẽ đọc thành âm a dài. Đấy, riêng cái cái cái cái trường hợp này thì đọc theo kiểu Anh Anh và Anh Mỹ thì nó sẽ hơi khác nhau một chút. Nếu mà Anh Anh thì sẽ đọc theo kiểu là âm o ngắn contest. O o contest. Đấy, thế còn Anh Mỹ thì mình sẽ đọc như kiểu a dài contest. Đấy. A are contest đấy kiểu như vậy rồi thế còn nếu à, thế còn các phương án a a b c thì sao thì cái chữ o ở đây mình cũng sẽ đọc giống như trường hợp trên tức là mình sẽ đọc giống như kiểu là âm á đấy, giống như kiểu thôi chứ không phải là âm á đâu nhá nhớ là chúng ta phải thả lỏng miệng ra đấy, cụ thể chúng ta sẽ đọc là money money à à money thả lỏng miệng và cầm hơi hạ xuống một chút đấy, money cái này là one one không đọc là one nhớ chưa cái từ này số 1 ấy rất nhiều bạn đó one one đọc thế là sai nhé phải là one one đấy và cái này là love love ok rồi đấy, như vậy là câu này đáp án của chúng ta cũng là phương án D luôn đó có nhớ là có hai cách đọc anh anh sẽ đọc là contest tức là đọc thành âm o ngắn thế còn anh mỹ sẽ đọc thành âm a dài con contest đấy a contest ok rồi câu số 4 nào Trường hợp của câu số 4 các bạn nhìn kỹ đi xem đáp án sẽ là cái gì. À, câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án A. Đấy, cũng là cái chữ cái là OR Thế nhưng mà ở cái phương án A thì nó sẽ đọc khác với cả phương án BCD Cụ thể là cái phương án A này mình sẽ đọc là work work Tức là gì? Cái chữ OR đây mình sẽ đọc thành mình sẽ đọc nó thành âm ơ dài nhá Đấy, er work được chưa work đấy thế còn các trường hợp BCD thì mình sẽ đọc thành gì mình sẽ đọc nó thành âm o dài đấy Ok, ví dụ phương án B mình sẽ đọc là report or or đấy là cách đọc của âm o dài à, cách đọc này thì nó hơi theo kiểu anh mỹ một chút thôi or report thế còn cái này là born born thế còn cái này là support đúng không? Sờ, nhớ không đọc là sắp nhớ chưa? Không phải là sắp như kiểu sắp xảy ra đâu mà là sờ sờ sờ âm ơ ấy nhớ chưa? Support. Đó, support. nhớ cách đọc của âm này. Er. Thế còn cái này là or. Or tròn miệng nhớ chưa? Tròn miệng bởi vì đây là, đây là âm o dài. Rồi, cô đọc lại cả bốn phương án này. Work. Report. Nhớ cái từ này cho âm nhấn vào âm thứ hai nhé. Report. Tiếp chúng ta có born và support. Rồi, tiếp theo câu số 5 là trường hợp của AR. Thì câu này đáp án của chúng ta là gì đây nhỉ? Câu này đáp án là phương án C. Đấy, câu này đáp án là C. Thế thì cái từ này mình đọc là gì đây? Đây là từ này có nghĩa là sự nóng lên, đúng không? Ví dụ như là sự nóng lên của toàn cầu chẳng hạn. Chúng ta có cụm từ là global warming. Đấy thì cái AR ở đây mình sẽ đọc thành âm gì? Mình sẽ đọc thành âm O dài các bạn nhé. Cái âm này khi mà chúng ta đọc chúng ta tròn miệng là được. Đấy, warm, warming, được chưa? Warming, warm. Chúng ta thấy nó tròn miệng đúng không? Warm, warming, được chưa? Rồi, thế còn à, AR ở các trường hợp khác thì mình sẽ đọc nó thành âm A dài. Đấy, âm A dài giống trường hợp này này. Âm A mà có dấu hai chấm á, thì gọi là A dài. Được chưa? Đấy, âm A dài chúng ta đọc chúng ta nhớ há to miệng ra Như kiểu khi mà bác sĩ uh, đi, đi đi ra ngoài khám nha sĩ, khám răng ấy Bác sĩ bảo chúng ta há to miệng ra Thì chúng ta hãy há ra O O Đấy, kiểu như thế, há to miệng ra Và cái âm này thì chúng ta hàng càng há to ra Thì cái âm của nó sẽ, uh, chúng ta phát âm Cái vị trí phát âm của nó sẽ ở trong cái vòng họng của chúng ta Thì lúc đấy nghe nó sẽ hay Được chưa? O o đấy, và chúng ta sờ lên dây thanh quản nó sẽ rung ở cái chỗ này đấy nào chúng ta đọc cho cô nào alarm alarm há to miệng đấy kiểu đi khám nha sĩ chưa o o alarm rồi cái này là gì đây army đúng không army và cái này đọc là gì article article đấy, kiểu như vậy rồi như vậy phương án của chúng ta đáp án của chúng ta sẽ là C đấy, đọc tròn miệng nhá warming warming thế còn những cái kia là alarm army và article article thì nó có thể có nghĩa là bài báo hoặc có nghĩa là mạo từ đúng không tiếp theo câu thứ 6 đầu tiên chúng ta hãy nhìn đi xem chúng ta chúng ta hãy đọc qua bốn từ này một lượt sau đó chúng ta hãy cho cô đáp án xem chúng ta nghĩ rằng là cái từ nào sẽ có cái phần gạch chân phát âm khác với cả những từ còn lại nào câu thứ 6 đáp án sẽ là gì đây đáp án của chúng ta sẽ là phương án C đúng không từ này khá là dễ đây Đấy, khá là dễ đây rồi, thì cái phương án C này mình đọc là gì? Bad, bad, đúng không? Cụ thể là cái chữ E ở đây mình sẽ đọc thành âm gì? Âm E, E, đúng không? Bad. Ok, rồi. Thế còn các phương án khác thì mình đọc là gì nhỉ? Các bạn nghe cô đọc một lượt nhá. Region. Đấy, region. Tiếp chúng ta có fever, fever. Rồi có evening, evening. Ở đây chúng ta thấy là gì? Tất cả những cái phương án A, B và D thì cái chữ E của chúng ta mình sẽ đọc thành âm Y dài. Nhớ chưa? Âm Y dài. Đấy. Cái âm Y dài thì chúng ta khi mà chúng ta đọc ạ, chúng ta kéo miệng sang hai bên và miệng của chúng ta nó phải căng, nhớ chưa? Kéo căng sang hai bên. Giống như kiểu khi chúng ta đang cười ấy, đúng không? Nào các bạn nhìn, Y, e, đúng không? Y. E. Rồi sau đó chúng ta đọc là gì? Region. Đó, region. Rồi chúng ta có fever, E Fever Rồi evening evening Từ này thì mình cố gắng là mình chỉ đọc thành hai âm tiết thôi là evening nhá. Đừng có đọc là evening như sao Đọc thành ba âm tiết là sai đấy như sao Evening Ok Rồi như vậy nhớ nhá Fever có nghĩa là cơn sốt Đấy, có thể các bạn không biết từ này Fever là cơn sốt Thế còn region có nghĩa là vùng Cái từ region á, thì nó cũng bằng với cả từ area Có nghĩa là vùng Được chưa? Rồi, tiếp theo câu số 7 nào. Nào các bạn sẽ nhìn qua một lượt đi để chúng ta xem xem từ nào có cái phần gạch chân đọc nó sẽ khác với cả các từ còn lại. Đáp án của chúng ta sẽ là phương án D đúng không? Từ này sẽ đọc là where, where. Đấy thì uh, ờ, ờ, ea ở đây mình sẽ đọc nó thành một cái nguyên âm đôi. Đấy, mình sẽ đọc thành nguyên âm đôi chính là âm air, air. Đó, chính là where, where. Ok? Có nghĩa là có nghĩa là mặc ấy đúng không? where mặc. Ok, thế còn những cái phương án A, B và C thì mình sẽ đọc là gì nhỉ? Để các bạn nghe cô đọc các các phương án còn lại nhé. Weather, weather, health, health, death, death. Ok, đấy thì EA ở đây mình đọc là âm gì các bạn? Mình đọc là âm E, đúng không? Đọc là âm E. Giống như cái trường hợp trên này này. Đấy, E, E, weather, weather, health, health và death death ok death có nghĩa là cái chết đấy. chứ còn weather có nghĩa là thời tiết health có nghĩa là sức khỏe ok tiếp theo câu số 8 nào câu số 8 các bạn đọc qua một lượt cả bốn từ này đi sau đó uh, xác định xem đáp án là cái gì đáp án của chúng ta chính là phương án A đúng không ở đây chúng ta có từ này đọc là killed kilt. À, ờ, đây là đây là một cái trang phục dân tộc của người Scotland tức là váy trang phục của người Scotland trang phục dân tộc của họ ấy là váy đấy đúng không như kiểu đàn ông có mặc váy ấy, xong rồi có kẻ caro ấy đấy thì cái này gọi là cái cái từ này mình sẽ đọc là kilt kilt nhớ chưa kilt đấy ok thì thì cái chữ y ở đây mình sẽ đọc nó thành âm y ngắn thôi nhá Y ngắn thì khác gì với cả y dài các bạn nhỉ? Khi mà chúng ta đọc y ngắn thì miệng chúng ta thả lỏng ra, còn y dài chúng ta sẽ căng ra hai bên đúng không? Đấy, y ngắn thả lỏng nhá. Y, y, cute cute, ok, cute, Rồi, thế còn các trường hợp BCD thì cái chữ Y ngắn ở đây mình sẽ đọc là gì? Nào các bạn nghe kỹ cả ba từ này nào. Drive, eyes, alive. Đấy thì Y ngắn ở đây mình đọc là gì đấy? Mình sẽ đọc thành, thành âm gì? I đúng không? Tức là mình sẽ đọc thành một cái nguyên âm đôi nhá. Đọc thành nguyên âm đôi ở đây chính là âm I. I, I okay? Drive, ice và alive. Okay, alive có nghĩa là vẫn còn sống. Trái nghĩa với nó sẽ là từ từ dead, dead là chết. Đấy, trái nghĩa với nó sẽ là từ này này. Dead, chết. Đây là, đây là tính từ nhá, cho nên mô tả cái trạng thái của ai đó, hiểu chưa? Đấy, trạng thái đã chết là gì? Dead. còn trạng thái vẫn còn sống là alive, okay? Tiếp tục câu số 9 thì ở đây cũng là trường hợp phần gạch chân là chữ AR thì nó cũng giống như một cái câu mà trước đấy chúng ta đã làm đó. À, bây giờ chúng ta nhìn bốn phương án xem đáp án của chúng ta sẽ là gì. Câu này đáp án sẽ là phương án D. Đấy, cái từ này đúng không? Chúng ta đọc là gì đấy? Mình sẽ đọc là award. Award. Thì cái cái này á mình nhớ là mình sẽ đọc nó thành âm o dài, hiểu chưa? Đấy, award, award, award. Đấy, thì đọc nó giống như cái từ warming lúc nãy đúng không? Warming, warming. Ok. Thế còn các cái phương án A, B và C cũng là AR nhưng mà mình sẽ đọc thành âm A dài. A dài giống như kiểu đi khám nha sĩ, chúng ta sẽ há to miệng ra. Mark, đúng không? Mark. Đấy, mark, rồi chúng ta có gì? Starving và start, start. Đấy, không đọc là start, start nhớ chưa? Đấy, tức là miệng của tập chúng ta há to ra, càng há to ra thì nó sẽ càng đúng nhiều hơn. Đấy, start, được chưa? Ok, rồi như vậy câu này đáp án là D. Cái từ này có nghĩa là danh từ thì nó sẽ có nghĩa là um, giải thưởng. Thế còn uh, động từ thì sẽ có nghĩa là trao giải nhé. Thế còn starving, chúng ta có từ starving thì từ này nó có nghĩa là chết đói, bằng với cả từ hungry. Đấy. Rồi, tiếp theo nào, câu số 10. Câu số 10, đáp án sẽ là cái gì đây? Chúng ta nhìn thật nhanh. Thì câu này đáp án cũng là phương án D. Đấy, cũng là EA nhưng cái từ này mình sẽ đọc là spread spread Tức là cái EA ở đây mình sẽ đọc thành âm E Thế còn các phương án A, B và C thì mình sẽ đọc là gì? Mình sẽ đọc thành âm Y e dài Nhớ là y dài thì chúng ta sẽ phải căng miệng, hiểu chưa? Đấy, ví dụ phương án A là measles. Đó, measles. Từ này có nghĩa là bệnh sởi đấy. Measles. Đúng không? Thế còn cái này là meal. Meal. Thế còn cái này là reveal, reveal. Không đọc nhé, các bạn chú ý nhé, những cái từ như này không đọc là meal nhớ chưa? Các bạn đọc là meal là i e, e u i e o đọc như thế là dài nhớ chưa? Không đọc là meal. Đấy mà mình đọc là meal, âm i nó vẫn là âm i, sau đó mình uốn lưỡi lên. Đấy, meal meal ok cái này cũng thế reveal reveal ok đấy không đọc là reveal meal <laughs> như sao đọc nghĩa là sai hết đấy, chú ý chính vì đọc sai nhiều khi mình không biết các bạn là cái gì đúng không thì nhớ là trong tiếng anh nó không có âm yêu như sao nó chỉ có âm y dài thôi đấy, cô đọc lại cả bốn cái từ này nào spread đúng không spread nó có nghĩa là lan tỏa lây lan đấy thế còn tiếp nào measles đúng không measles có nghĩa là bệnh sởi rồi meal có nghĩa là bữa ăn và reveal reveal có nghĩa là tiết lộ Ok, rồi nếu mà chúng ta cảm thấy muốn cô làm thêm những cái video như này thì chúng ta hãy nhớ like, nhấn vào like và nhớ để lại comment phần phía dưới và đừng quên subscribe kênh youtube của cô nha Bye bye các em